thời hạn hoàn thành nộp bài tập về nhà. Quy định học viên phải nộp bài tập. Lưu lại cấu hình. Để chấm điểm, nhận xét bài làm của học sinh, tùy chọn thao tác xem bài làm của học sinh. Chọn chi tiết. Giáo viên chấm điểm, kết quả của học viên gồm trạng thái đạt hay không đạt, điểm bằng số hoặc bằng chữ. Tiếp đến chọn trả lời. Nhập nhận xét bài làm của học sinh